Xin chào tất cả anh em Hôm nay tôi ờ, muốn gửi đến anh em cái bộ ờ, hột tài xỉu báo dung hoàn toàn không tang Như anh em bây giờ đi chơi sử dụng những cái đồ mà có tang ấy, thật sự là khó chơi bởi vì sao Thứ nhất này <clears throat> có tang là sao có tang có nghĩa là khi mình vào chơi thì ờ, những cái đồ nam châm hít nam châm này là một này xong nữa là soi đèn này mà nó đen này thứ ba nữa ấy, là sử dụng cái để khi người ta trẻ hột ra ví dụ người ta thua người ta trẻ hột ra mà bên trong ấy, thì có hàng thì tất nhiên là không chơi được đúng không anh em <clears throat> cái đấy là cái điều đương nhiên nhưng bây giờ ấy, có một cái loại hột tài xỉu bảo dung cũng là hột tài xỉu bảo dung nó cũng giống như những cái bộ hột tài xỉu bảo dung nhất lục kia thôi thì những hột đấy thời gian à, sử dụng của nó và cái giá tiền của nó theo tôi nghĩ là nó cũng không tranh với hột này mấy <clears throat> bởi vì sao cái hột kia bình thường nó bán ra cũng giá tiền cũng à, ví dụ 3 triệu chẳng hạn thì cái này nó cũng gấp đôi nhưng mà tôi phân tích luôn anh em này cái hột kia thì nó thứ nhất này thời gian sử dụng nó được ít thứ hai nữa là khi mình chơi thì cái độ à, nguy hiểm nó nhiều bởi nguy hiểm là sao bởi vì khi người ta thua người chơi thua hoặc là cái người ta thua người ta trẻ hột ra thì mình phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đây là anh em tôi phân tích cho anh em về cái sự hiệu quả và cái độ gia thành cũng như là chất lượng của từng loại hột khác nhau thì hôm nay tôi giới thiệu anh em về cái một bộ hột tài xỉu cũng là tài xỉu báo dung khi anh em đi lắc tài xỉu ấy, thì à, nó rất là hiệu quả đó chính là bộ hột tài xỉu báo dung không tang ở trên đây nó là có miếng, một cái miếng nam châm và một cái trong cái đĩa này nó là bộ hột không tang còn đây nó là bộ hột có tang hột nam châm đó anh em nhìn nhé Đấy. đúng không đĩa cũng dính này tôi bỏ hột ra trước đây anh em nhìn nhé đĩa cũng dính nhá. nếu như anh em đi chơi thì tất nhiên là bộ này không thể chơi được rồi đúng không mình sẽ loại ra và đây bộ này là bộ không tang bảo dung không tang anh em thử nằm châm hít thoải mái nhé đĩa cũng thế thôi Đó. tôi sẽ thử lại bộ này cho anh em đúng không dính chặt luôn này như thế này làm sao mà chơi được đúng không còn về phần nắp này hoàn toàn không có gì đúng không <clears throat> về cái nguyên tắc của bộ hột này khi mình lắc ấy, nó cũng giống như những cái bộ hột kia nó có một cái à, máy báo dung đây nó chính là cái máy báo dung này đó rất là nhỏ gọn tôi để đấy cho anh em xem <clears throat> có một cái máy báo rung này và khi bật cái máy báo rung này lên nó sẽ rung thì chúng ta biết cứ có mặt lục lên là nó sẽ rung không có mặt lục thì nó sẽ rung yếu hoặc là không rung bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem mấy chén nhé và <clears throat> tôi à, cũng giới thiệu luôn với anh em đây là sản phẩm cái mũ hay còn gọi là cái nón quét tài xỉu đây, một cái sản phẩm hot nhất hiện nay khi anh em đi chơi tài xỉu lắc tài xỉu hoàn toàn là uh, ngụy trang rất là ổn rất là ok bởi vì sao người ta hoàn toàn không để ý cái nón này giống như một chiếc nón bình thường nhưng mà đây là một cái máy tôi đã chế vào trong chiếc nón này rồi bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem nhé mấy chén nhé cứ có lục lên là nó sẽ rung rung liên tục và rung thì chúng ta biết còn không có lục thì nó sẽ rung nhẹ hoặc là không rung tôi sẽ bật cái công tắc của người máy lên này. đó như trái này chắc chắn là có lục 100 trăm này đó 156 nhé xe này nó rung ít đúng không? thỉnh thoảng nó rung chứng tỏ là không có lục đó thỉnh thoảng nó nháy cái không có lục nhé. thì chúng ta sẽ đánh xỉu đó một hai năm đó như chén này rung liên tục rung liên tục có nghĩa là có lục ta sẽ đánh lục tài nhé đó, hai con lục liền anh em nhé như trang này nó không rung nó rung một cái một thôi nó nháy cái một chứng tỏ là nó, nó không rung liên tục có nghĩa là có không có lục chúng ta sẽ đánh xỉu đó, 2, 3, 5, xỉu 10 này như thế này nó thỉnh thoảng rung cái đúng không anh thỉnh thoảng rung có nghĩa là không có lục nhé 224 này vẫn không dùng có nghĩa là vẫn không có lục thì chúng ta tiếp tục vẫn đánh xỉu Đó, như chán này chán phản này 355 sẽ phản này 335 phản nhé như chán này vẫn không dùng không dùng có nghĩa là không có lục không có lục thỉnh thoảng rung cái hoặc là nó ừ, không rung liên tục thì chúng ta tắt tiền chúng ta sẽ đánh xỉu rồi à. họ một một hai, vẫn là xỉu anh em nhé một hai ba này Đó, như chén này chén này tài 100 trăm anh em nhé lục tài Đó 356 này khi em đến sân ờ, sòng của người ta thì chúng ta chỉ cần đưa cái bộ hột này vào và khi có lục lên nó sẽ báo dung chúng ta biết bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem về soi đèn thử cho anh em xem đây nhé hồ rất là trong nhé đây anh em nhìn hồ bao trong suốt luôn trẻ ra hoàn toàn không có tăng tích gì cả đấy là cái về cái thử hột như thế bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem cái cảm nhận cục dung nhé Rồi tôi sẽ bật lại tắt này và tôi để ba con lục và ba con nhất nó ngửa lên trước tiên tôi sẽ để ba con nhất nó ngửa lên như này và tiếp theo tôi sẽ để ba con lục xem cái cường độ dung nó như nào để anh em dễ cảm nhận bây giờ là ba con nhất này máy hoàn toàn không rung luôn bây giờ tôi sẽ ngửa ngửa con lục lên nhé đó một con lục này thì tôi ngửa hai con lục lên nhé đó anh em cảm nhận này rung rất là mạnh nhé. tiếp theo ba con lục này nội dung tốc độ mạnh hơn nữa bây giờ tôi sẽ ngửa tôi để một con lục đây tôi để hướng này đi máy hoàn toàn đó, máy chỉ rung nháy cái một thôi nhé. nó không rung liên tục như trước luôn. đó đó thì thoảng nó nháy một cái thôi còn thêm thêm một con lục lên này nó khác hoàn toàn đó anh em thấy máy rung liên tục nhé đó. đó đây là cái cảm nhận nhịp rung của nó vừa rồi tôi à, hướng dẫn và <clears throat> giới thiệu với anh em cái bộ hột tài xỉu bảo dung hoàn toàn không tang để à, chơi tài xỉu lắc tài xỉu bịp anh em nào có nhu cầu tư vấn tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên hình nhé Xin à, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này. Chào tạm biệt tất cả anh em.